ờ, ờ, nghĩa tôi, mà giảng dài vậy có có có trễ giờ dùng sáng của sư không ạ à? trời ơi năm bên nó ăn dở ẹt khỏi ăn cũng được để <laughs> vậy có ai mà nấu nướng thì nó, nó ăn dễ dễ dạ. Yeah. nghe nó nói ăn, ăn sáng luôn còn nản nữa ờ, còn có cái này phải khoe phải khoe cái này trước khi mình ngưng năm nay tôi 53 tuổi tôi làm thầy chùa 43 năm lần đầu tiên mà tôi biết được cái cảnh gọi là chư thiên gọi là tôi không xài dám xài với cúng dường mà xài cái chuyện chư thiên gọi là trợ lực ấy. tức là sáng thì nó là ở am mây là mở cửa ra là gặp năm ba cái túi đồ ăn trước nhà trái cây rồi đã nước chúa sờ đã lắm rồi tôi không biết của ai mà không có tên tuổi gì hết thì à, tôi ngạc nhiên tôi gọi phone mấy người quen tôi nói tôi gọi mấy người quen thử của ai đừng có làm như vậy bởi vì để như vậy thì chuột bọ mèo chó rồi thứ hai đó là tôi để giờ tôi đâu dám ăn bởi vì nghĩ nó ghét mình nó bỏ mấy cái sai nưa vô nó đó tôi ăn tôi là tự nhiên bỏ bún luôn á vì <laughs> sai nưa nó là một thứ chất độc không mùi không màu mà dạ, mà dạ. tôi người thương người ít mà kẻ thù thì hơi bị nhiều ừ. <laughs> thì tôi gọi quen không ai ai cũng lắc đầu hết nhưng mà lát sau có cái cái, cái cô đó bên Cali có nhắn tin của nó của con cho sư oh. Thì tôi mừng lắm là thế nào mà có người có thằng xấu mà khi mình biết của nàng cho rồi mà tôi chưa biết mặt cô đó là nào hết thì buổi sáng sáng nào thức dậy đi quét quét sang cũng liếc liếc coi cái chỗ đó có cái gì không thì bà cho được ba lần thì bữa nay nè bữa nay thì bà nói là bữa nay bà muốn ờ, trẻ tăng thì sẽ giúp tăng này nó kiểu bữa nay phải muốn cho rồi bữa ăn trưa bữa nay mà cho theo kiểu đó có nghĩa là bả từ bên Cali bả cách tôi tới 5 giờ bay có nghĩa là từ bên giống như bằng Nhật mà mà mà mà, mà lo cơm trưa cho một cha ở Sài Gòn đó. từ Tokyo uh, Osaka đó, và lo có nghĩa là từ Cali bả order đồ tại thêm ba đem lại cho tôi trưa nay là lần đầu tiên tức là mấy ngày nay tôi ăn đồ có Bắc bắt Lưu Châu bữa nay tôi ăn trưa ăn trưa của bác lô châu nghe là bây giờ tôi giảng tôi phải chạy về ăn may sợ nó bỏ đồ ăn mà không có tôi mấy con mèo nó nó, nó độ nó độ ngọ chết luôn rồi ok <laughs> chắc có bị em dạ xa thứ xa thứ chúng con chia ăn sư và hẹn gặp lại sư okay. sau dạ con chào dạ, sư dạ dạ à, vậy là mình kết thúc à, các buổi giảng bất hối kinh bất hối rồi phải anh kiên còn sáu sáu đề mục nữa à, nha à, còn 6 ờ, cái à, nữa như sau, vậy sáu bảy cái này còn 6 6 cái nữa về ờ, thân khẩu với lại ngữ à, à, mấy cái nghiệp đó à à vậy ha như vậy là mình còn buổi giảng sau nữa một buổi nữa ừ. dạ dạ dạ rồi, rồi xin chào mọi người dạ chào mọi người chúc mọi người ngủ ngon dạ